Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái máy về 16 pin Euro và dùng uh, ờ, máy đo tốc độ laser này mình có thử thực tế của em uh, ELV 16 kênh. Đây này. quay thì ờ, các bạn phải ờ, dán cái mũ bảo quang nha đây mình cũng nói sơ là con này trước mình cũng đã phân tích về ờ, con này rồi em này mình đã được mình chuyển cưa rồi à, cưa rồi kích thước lồng của em này là 740 nhân với 460 đấy em thu 16 cân chấm nhé mà thông số thì mình sẽ không, không, không nói nữa mà hôm nay mình chỉ tập trung vào à, à, đo tốc độ thực tế của em này bạn lưu ý ở dưới mình sẽ có cái đường link về phân tích em này cụ thể Ai mà về thông tin bất tần và không một thứ thì ai mà có gì thì cứ vào đấy là xem sẽ kỹ hơn hôm nay là mình chỉ nói về để đo cái tốc độ thực tế của em này thôi tốc độ thực tế của em này ừ. Đấy, hiện máy đang dập nha mình thử đo cái tốc độ giặt này nó là bao nhiêu bao nhiêu vòng trên phút nhé giặt là 44,9 là 45 vòng trên phút đấy là tốc độ giặt nước nó cấp và tí mình sẽ chuyển sang ờ, chế độ vắt mình sẽ chuyển sang vắt cho các bạn xem em này dập hai chân to thoải mái nhé hai chân to thoải mái luôn bây giờ mình chuyển sang tốc độ vắt để mình ờ, mình cho cái chuyển cơ này chuyển với độ vắt rất là dễ nhé mình cho ờ, độ vắt đi để cho đo tốc độ cho các bạn ra ra cấp cấp này lên tốc độ cao nhất rồi này bây giờ mình sẽ đo nhé tốc độ của hiện giờ là 849 vòng 849 vòng mình đo lại nhé là mình đo lại tiếp này Đấy, 849 giờ Đây là tốc độ thế của bây giờ Nước vắt Đấy. Các bạn đi ờ, Đi mua máy giặt đấy Thì phải ờ, chú ý là ờ, Đấy, tốc độ vắt Máy này mình sẽ đã bán cho chị Hương ở trên Tuyên Quang 149 quả như các bạn khi đi mua thì phải đo các tốc độ nó phải chuẩn như thế chứ không khi mà họ nói tốc độ bao nhiêu thì trên ờ, thì có thể làm lại ờ, họ cũng có thể là điều chỉnh được tốc độ nhưng mà không được vào tốc độ ban đầu các bạn à, chú ý mua là phải lưu ý lưu ý đo tốc độ tại vì à, tại vì sao mình à, nói như thế đối với những máy mà mà mua về ấy, mà họ mà bảo dưỡng bi trục ấy thì họ bảo dưỡng tự tin như nhà mình ấy thì họ sẽ để tốc độ cũ còn đối với trường hợp mà họ không bảo dưỡng không làm gì ấy thì không bảo dưỡng vi trục ấy thì họ sẽ hạ tốc độ thấp xuống để cho uh, ờ, đi phớt lo đỡ hại đỡ đỡ dùng tại vì họ không họ không không không bảo dưỡng vi trục ấy nên là họ sợ làm như thế thì sẽ không được lâu còn nhà mình thì có ờ, bảo dưỡng bi trục bi phốt hết cả mọi thứ thì mình dám tự tin là là, là, là, là, là, là cái tốc độ mình để nguyên tốc độ ban đầu của nhà sản xuất đấy nên là các bạn à, lưu ý khi mua máy là, là chất máy là phải có máy tốc độ ra đo tốc độ đấy các bạn lưu ý như thế nhé mình à, có đôi lời chia sẻ về cái vấn đề lựa chọn máy sao cho đúng thôi đấy cảm ơn các, à, tất nhiên là trong video mình nó có những cái mà thiếu sót cái gì vấn đề gì bạn cứ comment cho mình để mình hoàn thiện hơn nhé Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Ngoài ra thì ờ, các bạn có thể đến ờ, xem sản phẩm bên tí mình cũng rất là nhiều. lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.